mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quang minh đài xứng tính tác Phật sự phổ huấn chư chúng sinh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 Nhân duyên hiện nay dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện trở lại tại Việt Nam, bùng phát ở Ấn Độ và lan tràn khắp nơi trên thế giới mà chưa tìm ra thuốc để chữa trị. Đệ tử chúng con xin phát nguyện tu tập thực hành công hạnh Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề hội trì tam bảo truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, tu tập cầu thánh quả cầu vô thượng bồ đề làm lợi ích cho muôn loài nguyện cho chính pháp của phật được tuyên dương ngồi hướng phúc lành đến cho chư thiên chư thiện thân hộ pháp cầu thỉnh xin các vị hộ trì cho gia đình cho quốc độ hộ trì cho nhân dân khắp nơi trên thế giới được tăng trưởng thiện duyên với phật pháp Đệ tử chúng con xin phát tâm Bồ Đề và phát nguyện tu tập trong 49 ngày theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trung Thái Minh là tụng kinh lễ Phật kinh hành làm các việc phước để hộ trì tam bảo. Nguyện cho chính pháp của Phật được tuyên dương hồi hướng nguyện cầu cho công cuộc phòng chống dịch COVID-19 được thành công và không bùng phát ở Việt Nam. Nguyện cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai tham gia công cuộc phòng chống dịch đều được đầy đủ sức khỏe, trí tuệ sang suốt, chỉ đạo hành thông trên dưới đồng lòng kiểm soát được dịch, sớm đủ duyên lành dập tắt dịch bệnh nguyện hồi hướng cho nhân dân đất nước Ấn Độ cùng nhân dân các nước trên toàn thế giới phát sinh duyên lành hóa giải dịch bệnh COVID-19. Chúng con cầu thỉnh các vị chư thiên, chư thần, chư giả dạ xoa cùng đằng đằng các chúng nương oai lực tam bào, phát khởi từ tâm tác duyên ủng hộ cho công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 được diễn ra tốt đẹp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 đại à, từ Phật à, ba đời dạ. tốt à, hứa à, không khắp pháp giới chi tâm đảnh lễ tất cả chính ờ, pháp ờ, ba đời ờ, tốt hứa không khắp pháp thánh ba đời tốt na hữu không khắp pháp giới nam mô phật bổn sư kinh tam bảo một thời đức phật an cư ở tại tinh xá chúng lâm cùng với đại chúng thì kheo bây giờ qua tháng thứ hai an cư tại tiểu bang lệ cha vi đã xây sẵn một biến cố chuyện là miền nam sông gan ga trời đổ mưa liên tục từ ngày này sang ngày khác nhưng suốt bốn năm tháng nay phía bắc lại không có một giọt mưa thế, thế là nơi cát trầm chóng xảy ra đó là nạn thứ nhất vì đói nên người người sống không còn đủ sức mang xác ra nghĩa địa hoặc hòa thiếu họ đành phải quăng xác ra ngoại thành mùi hôi thối tỏa khắp mọi nơi áng già xóa lòng hành quầy phá làm khổ dân chúng đó là nạn thứ hai vì xác chết vì hôi thối nên dịch bệnh lan tràn nhất là bệnh đường ruột bệnh bao tử bệnh dịch nghịch ta càng làm cho người chết nhiều thêm nữa đó là nạn thứ ba các đức vua và hội đồng tương lên các tiểu bang cộng hòa cấm tông hội hòm đề cử một viên đại thần tên là ma ha ly vốn là thân hữu của đức bình xa làm trường đoàn sứ giả mang lễ phẩm trọng hầu đến ra ra ga nhờ được vua giúp đỡ trình lên đứng phần mong ngài đến tiểu bang lễ cha vi kinh thành ve Sa ly cho muôn dân đức vua không dám nhận hậu tình bảo rằng đoàn sứ giả nên đến đảnh lễ đức phật dâng lễ phẩm và tường trình mọi sự lên ngài hiền ngài đang an cư ở tinh xa trúc lâm cùng với đại chúng tỳ kheo tôn giả mùng kiền liên đứng một bên sau khi nghe viên đại thần ma ha ly trình bày ba thấm đàn tại vê sa ly tôn giả liền khấn cầu đứng phần giải hòa đứng phần đã sớm biết chuyện này ngài nói các ông hãy về đi như, như lai và hồi chúng năm trăm tỷ kheo sẽ đến về sa ly trong mấy hôm nữa lúc phải đoàn sứ ra ra về rồi đứng phật nói chuyện với vị đại đệ từ này mùng kiện liên ba thảm nạn của ve sa ly xảy ra là do ba nguyên nhân tương tác lẫn nhau thứ nhất là do nắng nóng khô hạn thứ hai là do ác phát sanh từ các người lãnh đạo thứ ba là do chư thiên thiên thần thiện giả xóa bỏ đi bây giờ ông hãy gọi a nan đà đến đây sau khi có mặt cả hãy vì đừng phần nói a nan đà có trí nhớ rất tốt vậy phải học bài kinh uy lực của tam bảo mà như lai sẽ đọc sau đây nó có tên là ra ta na su ta sau khi thuộc rồi ông hãy lựa chọn mấy trăm vị tỳ khéo còn trẻ chi nhớ tốt tướng tông dạy cho họ hồng thường bài kinh ấy còn mông kiện liên thì vào hoàng cung gặp đức vua bình sa nói với nhà vua nên hỗ trợ cho về xa ly trong lúc đôi kém khoảng chừng một ngàn xe lương thừng và được vua cùng nên cử quan đại thần và quân đội để thân vận, chuyển chuẩn bị xong lúc nào là lên đường ngay lúc ấy cứu đói như cứu lửa phương báu sẽ rất lớn và nhờ thế tâm đức của đức vua sẽ sáng trói và lăn rồng cầm cả châu diễm phủ để cùng xin với đức vua là cho thầy thuộc di và ca các chờ lý lương nghi nhân viên cùng thuốc men đến để trị bệnh đại đức a nan đã làm tròn phận sự của mình có năm trăm tỷ kheo cùng hồng thuốc lòng còn được vua bình xa thì sẵn sàng hoan hỷ làm theo lời đứng phần dạy và còn hơn thế nữa do mùa màng đất nước này bội thu nên nhà vua đã chờ cấp màu sáng hai ngàn xe lửa hương thượng đề cứu Tổng lượng cho vay thêm một ngàn tấn lương thường đưa thời gian trà không hạn định Lúc nào mùa màng bồi thu phụ tung sẽ trả sau thế rồi Đức Phật cùng mấy chục vị trưởng lão năm trăm thì kheo và phải đoàn cứu tế rầm rộ lên đường bay ngày sau đến sông Gan Ga tại thị trấn ga ma đừng vua đã cho có chuẩn bị sẵn năm mươi chiếc thuyền lớn để chờ phái đoàn và, lương thực đang mùa mưa nên nước cuồn cuộn tràn bờ nhờ thuyền lớn nên xuôi dòng nhẹ nhàng đến ngã ba sông đoàn thuyền bò sống gan ga theo nhánh sông gan giặc tiến lên phương bằng hai bên bờ đồng khốn cỏ cháy trong thần tăng thương càng đến gần ve xa ly chừng đường nào thì thuyền đi càng chậm vì sống cạn lại lệnh bệnh tử thí và giáng rưởi mùi su ế bốc lên nồng nặc dòng giá ba ngày đoàn thuyền khá gian lao vất và mới đến được bên nước sang không vào kinh thành về xa ly khi đức phật vừa đặt chân lên bờ đông nước cộng hòa lính cha vi thì một trận mưa dân lớn tôi trời tôi đất như từ cổng trời mở ra xôi xa đồ xuống vùng đất đại hàn như đã chờ đợi từ lâu lắm trận mưa lớn kéo dài nước ngày bao nhiêu xu huế tan mất nhân dân khắp nơi tràn ra đường vui mừng họ reo hát ca nhảy múa các đức vua hội đồng tương lệnh quý tổng đến dùng lầy bên chân đừng phần nghẹn ngào chi ân chảy nước mắt không, không nói được. được nên lời đức phật phái đoàn và ba ngàn xe lương thực vào thành dân chúng quỳ lạy hai bên đường tôn giả mùng kiền liên nhanh chi hướng dẫn quan tài thần của được vua bình xa đến bàn tình ngay với giới cấm lãnh đạo kính thành về xa ly làm gấp ba việc phân phối lương thực bố trí ngay chừng hai mươi địa điểm do chiến sĩ phụ trách để cứu đói rộng rãi dân chúng nhóm chiến sĩ khác cùng với thanh niên tình nguyện dài khắp các nơi chôn lâm hoàng thiêu đốt tất cả từ thi còn lại bố trí một quảng trường và những dãy nhà có mái che có sạp nằm để phái đoàn lương y do quan trường ngự y di và ca dân đạo chữa bệnh cho nhân dân thanh niên xã ca ca thể đứng phần ban như một vị cứu tinh trên trời hiện xuống cứu giúp muôn dân nên huy động cả ngàn con em quý tộc tham gia hăng ái việc này việc kia chung với phái đoàn cứu tế đêm xuống dưới anh đuông trầm trần đại được an nan đà dẫn đầu năm trăm tỷ khéo đi quanh thành ve sa li ba vòng tụng bài kinh ra ta na su ta suốt đêm không ngủ lời kinh vang lên rằng xin tình chư thiên ngự trên cõi trời dùng rơi cùng sang rơi chư thiên ngự trên đỉnh đồi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoang ruộng vườn chư già xoa cạn thận bà cùng long vương rời nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây xin thỉnh hồi họp lại đây lời này là kim ngôn cao thượng của đức cụ đàm mà chúng tôi tụng đây xin các bậc hiền triết hay lắng nghe lời này xin các bậc hiền triết hay lắng nghe lời này xin các bậc hiền triết hãy lắng nghe lời này phạm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không chu xứ đã vân tập về đây phát sinh lòng hoan hỷ chính tâm và thành nghệ lắng nghe lời dạy này tất cả chúng thiên nhân hay bi mẫn đồng tâm lòng từ luôn rộng mở nắng chuyên cần gia hộ đôi với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phàm những tài sản gì đời này hoặc đời sau ngọc báo hay chân châu có cùng khắp thiên giới nhưng chẳng gì sánh nổi đứng thiên thể như lai chính phần bao như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc ly dục diệt phiền não pháp diệu thù bất tử phân thích ca mâu ni đặc tịch tịch vô vi trong thiền chứng ngộ pháp chẳng pháp nào sánh nổi chính pháp bảo như, như vậy là, là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thượng trinh giác hàng ca ngợi pháp thiền trong sanh không gian đoàn chẳng thiền nào sánh nổi chính pháp bảo như vậy là châu bao thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc thanh bốn đôi tám vị bậc thiện hằng tán dương đệ tử đứng thiện thể xưng đáng được cúng dường bố thí các vị ấy được kết quả phú lượng chính tăng bảo như vậy là châu bảo thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc các ngài tâm kiên cố ly dục sông thánh đạo kéo chân chính thiện hành lời Phật ta Gotama chứng đàn đường quán vì thế nhâm đạo cao bấn từ hương tịch tịch dễ dàng chính tăng bảo như vậy là châu bao thủ diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc ví như cồn chủ đa khéo y tựa lòng đất giàu do bao bốn phương chẳng thể nào lấy đồng ta nói bằng chân nhân liệu ngộ tư thanh đề cung tự tài bất đồng trước tam pháp thế, thế gian chính tăng bảo sao như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bằng thánh tu đà hoàn thấy rõ lý tư đế mà đừng truyền pháp vương có trí tuệ thầm thâm đã khéo giảng khéo dạy các ngài dù phóng dần cũng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiêm chính tăng bào như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc nhờ vững chắc chính kiến nhờ kiên cố chính tri đoàn lìa ba tròi buồng là thân kiến hoài nghi luôn cả giới cấm thủ ra khỏi bốn đọa xứ không tạo sáu trọng nghiệp chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được, được sống chân hạnh phúc bằng thành tu đà hoàn do vô tâm phạm lỗi bằng ý lời hay thân chẳng bao giờ quất lớp bởi vì đức tính này được gọi là thấy pháp chính tăng bao như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc vì như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ cũng vậy đừng thể tôn thiệt giảng pháp siêu việt pháp đưa đến niết bàn tôi thường vô năng thăng chính phật bao như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc đừng phần bằng phố thường liệu thông pháp vô thường ban bộ pháp vô thường truyền đạt pháp vô thường chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này đường sống chân hạnh phúc nghiệp cũ đã chấm dứt nghiệp mời không tạo nên nhàn chán kiếp lai sinh chúng từ dùng diện tần vì như ngọn đèn tát bậc chỉ chứng niết bàn chính tăng bao như vậy là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc phàm chúng tiên nhân nào cứ ngủ trên diện cầu hoàng hư không chủ sứ đã vân tầm về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đình lễ phần đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc và phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoàng hư không chủ xứ đã vân tầm về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kinh đành lê pháp đã như thật xuất hiện mà chư tiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được, sống chân hạnh phổ phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoàng hư không chủ xứ đã vân tầm về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kinh đành lễ tăng đã như thần xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hạnh lành này được sống chân hạnh phúc bài kinh với âm dòng của năm trăm vị tỷ kheo đồng cất lên suốt đêm trường thần là trầm hùng khôn tà cả không không gian dung dinh trao đào cả đất trời về xa ly như chìm ngập giữa biển âm thanh thầm sâu cao diệu chư thiên vân tầm giấy đằng cả không gian thành kinh lắng nghe kinh rồi cất lên lời đại nguyện hồ chi tâm bảo và hộ chi quốc độ nêu càng đức vua và hội đồng tương lãnh sống theo chánh pháp ngày hôm sau dẫn nhiều người công kính yêu chữ tăng đồng mình chú gì mà có ý lừng kinh khiếp như vậy nó làm cho toàn bộ nhân dân kinh thành phải kinh cần lắng nghe tấn thầy lo âu sợ hãi đều tiêu tan không những trong lòng người mà cả không gian xung quanh cũng cảm giác cả một bầu khí thanh bình và an lạc các vị trường lão và các vị a la hàn có trí giải tình chẳng phải là huyền chú mật chú gì đâu đấy là bài kinh nói lên uy lực của tam bảo uy lực ấy lại còn được ngồi tù bởi uy lực của năm trăm vị tỳ kheo đồng tùng tạo thành năng lực của tăng thường tâm có thể tác động toàn bộ nội tâm và ngoài giới đem, đem đến sự bình yên và mát mẻ cho cuộc đồ này công việc cứu đói trị bệnh và vệ sinh tẩy uế các nơi kéo dài hơn cả tuần lễ đâu đó hoàn màn trong thời gian ấy khi chư tăng về nghỉ ở Mahavana thì đức phật thuyết pháp liên tùng tại triều đình hội chúng gồm các đức vua tương lĩnh quý tộc các quan đại thần tri thức nhân sĩ phú hộ thượng gia đức phật nhấn mạnh về chỉ của can dân lừng lường võ bị tuy cần thiết nhưng vẫn là thứ yêu sự thương yêu đoàn kết để sống trong thiền pháp mới là yếu tố quyết định đức phật triệt truyền khai một số thời pháp liên hệ đến chữ thiên phi nhân ở trong thế giới xung quanh phải sống làm sao để họ cùng ngoan nghị đâm về hương vị của tranh pháp và thấy rõ ai lừng của đứng phần của hội chúng giáo đoàn đã hóa giải từng khắc ba tham nạn họ xin quy giáo rất nhiều và hứa cải cách việc bầu cử chọn lựa các vị vua đứng đầu các quý tộc võ tướng hiện tại điều hành và lãnh đạo các nơi từ đó về sau các nước này bắt đầu thịnh cường yên ổn trở lại các quy tòng lễ cha vi ban đầu sống đời giản dị hiếm tốn thương dân như anh em các vị tướng trẻ không còn hông hách ăn chơi ngã màn đôi khi họ chỉ ngủ trên nệm cỏ với vũ khí sẵn sàng bên người có thể vùng dậy bất cứ lúc nào để chăm no an linh cho nhân dân đừng phần ở lại về xa ly nửa tháng thì dân chúng đã hùn góm chung tay chung lực làm xong một công trình lớn ngôi nhà nóng nhọn tại Mahavana để cúng dường linh thầm phương tăng hội đồng tương lai nhân dân và cư sĩ hai hàng thính nguyện đứng cứu khổ cứu nạn ở lại thế nhưng khi thấy tình hình đã trở nên sáng sủa tốt đẹp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 thỉnh chư tăng và toàn thể đại chúng đồng khởi thân để bước vào thời khóa kinh hành tụng kinh Tam Bảo.